không bỏ vốn này rồi không cần phải nhập hàng rồi không cần phải đóng gói và giao hoàng. à, đây là rất nhiều câu hỏi ở trong chương trình cà phê online hàng tuần của tôi mà rất nhiều anh chị em học viên hỏi tôi và tôi là Phạm Thanh Bình ở trong video này tôi sẽ giải đáp những thắc mắc của anh chị chúng ta cùng đi phân tích cái mô hình kinh doanh này mô hình kinh doanh này ở trên thế giới người ta còn gọi là mô hình dropshipping. thì ưu điểm của mô hình này như sau thứ nhất là chúng ta không cần phải bỏ vốn để nhập hàng nhiệm vụ của chúng ta đó là gì là chúng ta triển khai những chiến dịch ở à, marketing để tìm kiếm những khách hàng tiềm năng hoặc là những khách hàng họ có khả năng chi trả cho sản phẩm này và sau đó là anh chị em mình lại cung cấp cái thông tin khách hàng ví dụ là họ tên này số điện thoại địa chỉ nhà vân vân anh, anh chị gửi cho cái nhà cung cấp sản phẩm đó thì nhà cung cấp này có nhiệm vụ là gửi hàng đến tay người tiêu dùng số 2 là anh chị em mình là không cần phải nhập hàng anh chị em mình ngồi tại nhà là anh chị em mình có thể là gì là bán hàng được thì các bạn cũng làm tương tự như bước trên là các bạn có nhiệm vụ là tìm khách tiềm năng và sau đó là nhà cung cấp sẽ gửi hàng cho khách hàng và cái số 3 là anh chị em mình là không cần phải uh, giao hàng thì cái việc giao hàng là nhà cung cấp sẽ trực tiếp giao hàng cho khách hàng và cái thứ tư là cái mô hình này nó phù hợp với mọi đối tượng và nó thích hợp với những đối tượng nào mà muốn tìm thêm công việc mới này muốn là làm online là tại nhà hoặc là muốn kiếm thêm nguồn thu nhập tuy nhiên bên cạnh đó thì cũng tồn tại một số nhược điểm như sau thứ nhất là khi chúng ta làm công việc này chúng ta sẽ không kiểm định chất lượng sản phẩm được bởi vì chúng ta chỉ là người marketing sản phẩm này và nhược điểm số 2 là dữ liệu khách hàng, data khách hàng rất dễ bị chia sẻ. Và nếu như anh chị em mình không quản lý cái khâu đó là khâu là quản lý dữ liệu khách hàng rất dễ bị dò dỉ. Và nhiều khi dữ liệu khách hàng của anh chị lại rơi chính vào tay nhà cung cấp sản phẩm bởi vì nhà cung cấp sản phẩm họ có nguồn lực về marketing họ sẽ làm tốt việc chăm sóc khách hàng hơn các bạn và số 3 là rất nhiều cái thương hiệu nó bị uh, bóc phốt thì cái người ảnh hưởng đầu tiên đó chính là bạn và công việc kinh doanh của anh chị sẽ trở nên khó khăn hơn và vì vậy là anh chị em mình cân nhắc từ khâu chọn lựa sản phẩm từ khâu chọn nhà cung cấp uy tín để anh chị em làm công việc này nó dễ dàng và bên cạnh đó thì công việc này cũng không phải khó khăn lắm thì ờ, trong kinh doanh có câu như sau là áp lực tạo kim cương càng công việc khó thì anh chị kiếm được nhiều tiền và công việc dễ là chúng ta kiếm được rất ít tiền và anh chị thấy à, đoạn video này tôi chia sẻ hay và giá trị là chị hãy chia sẻ với đội nhóm của mình và hãy nhớ bấm đăng ký kênh của tôi là Phạm Thanh Bình. Xin chào và hẹn lại chị ở trong những video tiếp theo của tôi.